Phong thủy nhà ở Phạm Quang Hướng xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến. Chào các bạn đến với kênh Phong thủy nhà ở cho sự viên mãn. Đến với kênh của Phạm Hướng thì Phạm Hướng luôn luôn chia sẻ cho quý vị về phong thủy nhà ở, đem lại những cái thông tin hữu ích cho quý vị về phong thủy nhà ở. Ở đây thì Phạm Hướng chia sẻ cho quý vị luôn là cái à, cung sinh của quý vị cung tử vi của quý vị là gì cung đi tìm cung phi bát trạch màu sắc phong thủy Đấy, hướng nhà xây hướng nhà bếp hướng nhà tắm nha rồi uh, làm nào được tuổi xây nhà đó rất là quan trọng thì hôm nay đến với cân của Phạm Hướng thì Phạm Hướng chia chia sẻ tiếp theo đó là 1971 cái tuổi 1971 Tân Hợi nhá Tân Hợi Thoa Xuyên Kim cung tử vi của Lam Mạng là cung cấn nhá làm mạng 1971 là cung cấn cung tử vi hay còn gọi cung sinh đó lữ mạng là cung khôn lữ mạng là cung khôn đó thì cung tử vi này hay còn gọi cung sinh này là để quý vị xem cái uh, lá số tử vi trọng đời qua từng năm rồi là cái um, uh, xem tuổi vợ chồng ấy nhé nó lại xem tuổi vợ chồng đó là vấn đề về cung sinh đó là như thế thì bây giờ quý vị đi tìm cung bát chặt cái cung phi nam nữ hay còn gọi là cung bát chặt cái cung bát chặt này để chúng ta làm gì chúng ta cải lại cái vấn đề là đường tài lộc của chúng ta theo phong thủy cải lại đường lương duyên của chúng ta về mặt phong thủy về ngoại cảnh nhá ngoại cảnh tác động sử dụng phong thủy để gia tăng sự may mắn cho quý vị nhé thì thôi thì với đây thì đây phạm hướng chia sẻ luôn này mọi chúng ta để muốn tìm được cái cung bát chặt thì quý vị phải lấy được cái năm sinh lấy 1971 của quý vị mà quý vị chia cho con số 9 đó là bát chặt 9 thì quý vị sẽ ra thế này 1971 mà chia cho 9 nó sẽ ra như thế này có nghĩa là nó chia hết cho 9 nó đây là con số chia hết cho 9 nó đã chia hết cho 9 thì quý vị lấy luôn cái con số 9 đó lấy con số 9 làm cái gì Phạm Hưởng chia sẻ Quý vị lấy con số 9 đó để tra vào bảng đây Lam thì tra bảng của Lam và Lữ thì tra bảng của Lữ Con số 9 của Lam là gì Con số 9 của Lam đó là cung khôn này quý vị này Con số 9 của bên Lam mạng là cung khôn 1971 là cung khôn Cung khôn thì quý vị so vào đây đó là hướng Tây Nam này Cung khôn là hướng Tây Nam Thì đây có nghĩa là La Mạo 1971 Tân Hợi thuộc quân nhà Tây Tứ Mận nhé quân nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Mận nhé đó là hướng Tây Nam hướng Chánh Tây hướng Tây Bắc và hướng Đông Bắc đây là như đây là bốn hướng xây nhà và cũng là bốn hướng nhà tắm và bốn hướng này cũng là hướng nhà bếp của quý vị nhé Đấy. rồi quý vị lấy luôn cái con số 9 để đi tìm của nữ mạng cha bên bảng của nữ con số 9 ở đây đó là cung tốn này nhé con số 9 ở của bên à, bảng lữ là cung tốn thì cung tốn ở đây cung tốn ở đây quý vị tra vào cái bảng ở trên đây đó là hướng đông nam này cung tốn ở đây là hướng đông nam của lữ mạng đông nam có nghĩa là 1971 tân hợi lữ mạng là hướng đông tứ mệnh đông nam chánh nam chánh đông và chánh bắc nhớ đây là hướng uh, nhà hướng nhà hướng uh, uh, nhà bếp rồi hướng uh, nhà tắm nhá đó đây là những hướng của chúng ta hướng phong thủy rồi thì uh, mạng của mình là mạng xoa xuyên kim thì quý vị tra vào cái bảng mạng kim này cái màu sắc phong thủy nhá màu sắc phong thủy của mạng kim màu tương sinh đó là màu vàng và màu nâu đất màu tương hợp của mình đó là màu trắng màu xám màu nghi ấy còn màu bị khắc kỵ đó là màu đỏ màu hồng màu tím nhá bị khắc kỵ bởi màu đỏ màu hồng màu tím khi quý vị biết được màu sắc phong thủy rồi thì quý vị bị để làm gì sử dụng cái màu sắc phong thủy của chính bản mệnh mình để làm gì để sơn nhà sơn cửa nhà sơn cửa cổng để mua xe theo màu sắc phong thủy để mua những cái nữ trang như thế này vật phẩm phong thủy nữ trang như thế này theo màu sắc phong thủy để làm gì để nó kích hoạt đường tài lộc đem lại sự may mắn cho quý vị nhá nó đem lại may mắn cho quý vị nhá đấy là rất là quan trọng cho quý vị nhá rồi thì bây giờ phạm hướng lại chia sẻ luôn cho bốn hướng tốt bốn hướng tốt là gì và bốn hướng xấu là gì nhá cái hướng tốt thứ nhất của quý vị này của lam mạng chứ nhá của lam mạng là tây tương mệnh nhá con nhà hướng tây tây tương mệnh đó là hướng đông bắc hướng tốt nhất là hướng sinh khí hướng tốt thứ hai là chắn tây đó là thiên y hướng tốt thứ ba đó là hướng diên niên là tây bắc hướng tốt thứ thứ tư đó là hướng tây nam là hướng phục vị rồi và bốn hướng xấu của của tuổi 1971 Tân Hợi nhé bốn hướng xấu là hướng chánh bắc là tuyệt mệnh này không tốt này hướng đông nam hướng quỷ hướng uh, chánh nam lục sát và hướng cuối cùng đó là hướng chánh đông là họa hại nhé đây đây là của La Mạng 1971 nhé đó là những hướng tốt và những hướng xấu bây giờ phòng hướng chia sẻ cho lữ mạng này lữ mạng 1971 tân hợi này còn lữ mạng hướng nhà xây tốt nhất của quý vị đó là hướng chánh bắc là sinh khí hướng tốt thứ hai đó là hướng chánh lam là thiên ni hướng tốt thứ ba đó là hướng chánh đông là diên niên và hướng tốt cuối cùng đó là hướng đông lam là hướng phục vị nha hướng phục vị Đấy. rồi hướng xấu này bốn hướng xấu của lữ mạng nha đó là hướng tây lam này ngũ vị này hướng xấu tiếp theo đó là hướng đông bắc là tuyệt mệnh này xấu tiếp theo là hướng chánh tây là lục sát và hướng xấu tiếp theo đó là hướng tây bắc là họa hại nhé rồi thì Phạm Hướng chia sẻ luôn bốn hướng tốt kia thì có ý nghĩa là gì nhé rồi hướng nhà tốt nhất đó là hướng sinh khí hướng sinh khí có ý nghĩa là <clears throat> sinh sôi nảy nở đấy rồi là thuận lợi hanh thông nhé thăng tiến đấy đây là hướng sinh khí nhé hướng thứ hai đó là hướng thiên y này hướng thiên y đó là cát khí này biểu hiện sự gia tăng tài lộc này đấy rồi là giải hóa giải những các vướng mắc trong cuộc sống về mọi mặt này đấy rồi là được sự giúp đỡ nhé được sự giúp đỡ đó rồi hướng thứ ba đó là hướng diên niên này đấy quý vị mà quay về hướng diên niên có ý nghĩa đó là vững vàng thuận lợi êm đẹp gặp nhiều may mắn vui vẻ trong các mối quan hệ gia đình và xã hội Đấy, kinh doanh thăng tiến tình duyên vợ chồng êm đẹp nhé đó là hướng duyên liên giờ hướng cuối cùng nó đó là hướng phục vị khi quý vị mà xây nhà quay về hướng phục vị có ý nghĩa là phục hồi lại nhé phục hồi lại những thứ không tốt thành tốt phục hồi lại những uh, hung khí thành cát khí nhé đó là hướng phục vị rồi bây giờ phòng hướng ờ, chia sẻ về cái hướng ờ, tiếp theo đó là uh, hướng xấu nhé hướng xấu này khi quý vị chẳng may xây nhà quay về hướng tuyệt mệnh đó là sự chia cắt chia ly đó chia nìa tật ắt đấy gặp nhiều trở ngại mưu sự không thành hôn nhân tan vỡ đó nhá đó là hướng tuyệt mệnh rồi hướng thứ hai hướng tiếp theo đó là hướng ngũ quỷ chẳng may quý vị mà xây nhà quay về hướng ngũ quỷ thì là bị quấy phá này quấy rối này lận đận này mưu sự không thành này tai vạ này chân cãi này thị phi này rồi là uh, mâu thuẫn giữa vợ chồng nời qua tiếng lại dẫn đến chia ni chia cắt nhé rồi hướng thứ ba đó hướng lục xác này chẳng may quý vị mà quay nhà về hướng lục sát đó là của sự đức đoạn này chia ni này thương tổn này mất mát này đó rồi là những vãng vong nó lưu này nu tới này đó gặp nhiều trở ngại mưu sự không thành đó là hướng lục sát hướng cuối cùng đó là hướng hòa hại chẳng may quý vị mà quay nhà về hướng hòa hại thì ở đây biểu hiện cho sự thiệt hại này mất mát này hao tài tốn của này ấy rồi là à, về đường tình duyên thì bị chia ni chia cắt này ấy rồi bệnh tật thì bị gia tăng này khí nực thương tổn này ấy khi quý vị mà quay về hướng họa hại nó có tác hại như thế đó ấy rồi khí nực thương tổn có nghĩa là cơ thể bị suy ngược ấy bị bệnh tật truyền miên âm thịnh dương suy nó khí âm mà thận khí dương mà suy đó là biểu hiện sự cơ thể của quý vị là giảm sút quý vị phải làm sao để cơ thể quý vị khí dương nhiều hơn khí âm thì nó sẽ át đi bệnh tật nhé đó là vấn đề phong thủy bốn hướng tốt và bốn hướng xấu của ngôi nhà và hướng nhà hướng và hướng bếp và hướng uh, hướng um, uh, nhà bếp nhà tắm đấy rất là quan trọng quý vị khi người ta nói mà ngôi nhà mà nó đã hợp hướng với mình thì nó rất là thuận lợi làm việc gì cũng tốt làm việc gì cũng thuận lợi đó giống như quý vị mà lấy vợ lấy chồng mà xem tuổi hợp tuổi thì nói chung là nói chuyện với nhau rất là dễ dàng rất là thấu hiểu với nhau rất là thoải mái mà rất là hòa thuận đó nó là như vậy nhé rồi thì uh, ờ, phòng hướng đã chia sẻ cho quý vị rồi quý vị đã nắm bắt được là hướng nhà xây của quý vị rồi nhé hướng nhà xây của quý vị rồi thì bây giờ cái tiếp theo đó là quý vị đi chọn chọn cái năm để xây nhà đó chúng ta chọn miếng đất rồi thì bây giờ phải chọn được cái năm xây nhà nhiều người bảo là cái năm được tuổi xây nhà cái năm được tuổi xây nhà là cái gì tại sao gọi là năm được tuổi xây nhà tại vì là trong cái năm đó quý vị không phạm vào ba cái điều này thì gọi là được 5 tuổi xây nhà thứ nhất đó là không phạm vào tam tai không phạm vào hoàng ốc không phạm vào kim lâu chỉ cần quý vị không phạm vào ba cái điều tuyệt kỵ thế này thì quý vị đó gọi là năm được tuổi xây nhà rất tốt để xây nhà quý vị nhé đó là gọi là năm được tuổi xây nhà cho quý vị đó thì uh, khi chúng ta đã được 5 tuổi được tuổi xây nhà thì quý vị thì làm sao thì dĩ nhiên là phải chọn ra một cái tháng nào đó để chúng ta xây nhà để động thổ đúng không mà khi quý vị muốn muốn muốn mà gọi là xây nhà động thổ thì quý vị phải đi xem thầy này thầy kia ở đây phòng hướng chia sẻ luôn cho quý vị biết luôn quý vị đã được 5 tuổi xây nhà thì quý vị trong vòng một năm đó có 12 tháng năm nào quý vị cũng được xây nhà hết à quên cái tháng nào quý vị cũng được tuổi xây nhà cũng được xây nhà hết nhưng lưu ý một điều rằng quý vị phải xem phải xem cái năm là cái tháng năm cái tháng đặt lịch âm nhá xem là xem lịch âm nhá tất cả đều là lịch âm hết đó âm lịch rồi trong 12 tháng đó thì tháng nào nó cũng có 4 đến 6 tháng 4 đến 6 ngày trong tháng đó có giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo thế cái giờ hoàng đạo là gì cái giờ hắc đạo là gì thì Pháp Hướng chia sẻ luôn cái giờ hoàng đạo đó là khung giờ của thần thiện cai quản đó là khung giờ tốt thế còn khung giờ mà cái còn cái giờ hắc đạo đó là giờ của thần xấu cai quản là thần ác cai quản khung giờ đó thì quý vị biết rồi ở cõi ở cõi trên thì cũng có thần tốt thần xấu cũng có tiên tốt và tiên xấu thì ở dưới trần gian cũng vậy thôi cũng có người tốt người xấu Đấy. nó đều có sự đối lập nhau không có gì gọi là hoàn hảo cả như trời với đất cũng đối lập nhau chứ không có cái gì hoàn hảo cả nó không có gì nhá trọn vẹn được cả nhá phải lưu ý một điều vậy như vậy đó rồi tiếp theo khi quý vị đã chọn được cái à, khung giờ hoàng đạo rồi thì ờ, trong cái khung giờ hoàng đạo đó cái ngày cái ngày đó và khung giờ hoàng đạo đó quý vị làm lập ra một cái lễ làm một cái lễ nhé bày một cái lễ ở trong cái vị trí miếng đất mà quý vị muốn xây cất muốn động thổ đó quý vị sẽ làm lễ xong khi quý vị làm lễ xong làm lễ xong chính quý vị là người động thổ là người dùng cuốc dùng xẻng cuốc vài ba cuốc đất ở trong miếng đất đó hoặc là xới vài ba xới đất ở trong cái cái cái đất đó đó gọi là động thổ nhá khi quý vị động thổ xong rồi cái phần còn lại là dành cho người thợ xây người ta làm nhưng quý vị lưu ý một điều rất là cấm kỵ như thế này trong thời gian xây cất không được để không được để là uh, trong thời gian xây cất là không được để trì hoãn trì hoãn có là không được không được gọi là không được trì hoãn cái, cái ngày một ngày nào cả nhé thế chẳng may mà quý vị á, mà bị người thợ người thợ có việc gì đó người ta nghỉ mất 5 bữa nửa tháng là không xây cất được không có người làm thì rất là nguy hiểm xây nhà mà bị gián đoạn như vậy rất là nguy hiểm tại vì sao trong cái thời gian đó không có ai ở đó trông nom không có người làm ở đó thì những khí khí xấu những cái vãng vong nó hay lẫn quẩn ở khu vực đó nó ám vào cái ngôi nhà của chúng ta nó đem những khí xấu tới nhé. Giống như quý vị có một ngôi nhà mà bỏ hoang thì những ngôi nhà bỏ hoang không người nuôi tới ở khu vực đó thì những âm khí rất nhiều, rắn rết, chim chuột nó tới nó nằm nó ở, tới nằm tổ nó Đó là những khí âm đó rất là xấu nó đem rất là những những cái loại khí âm rất là xấu tới cái ngôi nhà của chúng ta nếu ví dụ muốn được hóa giải thì quý vị sẽ làm như thế này Phạm Hướng chia sẻ luôn thì quý vị chính là người bước chân vào cái ngôi nhà đó bước chân vào cái, cái, cái ngày đó trong những ngày mà không có thợ làm thì chính quý vị là người phải làm làm gì quý vị chỉ cần bước vào cái ngôi bước ở trong cái ngôi nhà đó trông lom hoặc là quét dọn quét dọn hay là sắp xếp những vật đồ vật ở trong ở trong khu vực đó đó có nghĩa là có sự có người trông nom tại vì sao tại vì trong cái thời gian chúng ta xây cất như vậy tại vì chúng ta chưa có lập chúng ta chưa hoàn công chưa có nhà ở nên chúng ta chưa có lập một cái bát nhang nhá chưa lập được một bàn thờ thổ công chưa thỉnh được thổ công về dĩ nhiên thổ công không có nhiên thổ công là, là khi chúng ta chưa thỉnh về thì thổ công vẫn chưa có khả năng chống chọi với những khí xấu được đấy đó khi nào chúng ta xây nhà hoàn chỉnh chúng ta làm đập bát nhang thỉnh thổ địa nhớ thổ địa về nhà mình thì đó là thổ địa sẽ về ở trong ngôi nhà mình sẽ trông lo ngôi nhà cho chúng ta và xua đuổi những khí xấu không những cái gì mà không được phép của chủ nhà cho phép thì những cái thứ đó không được bước chân vào nhà nó là như vậy nhá nó như vậy đấy rất là quan trọng rồi thì quý vị chia sẻ thì Phạm Hướng chia sẻ luôn này cái tuổi 1971 này thì những năm được tuổi xây nhà nè năm uh, sắp tới là năm 2022 này năm 2022 là được xây nhà nè 2028 này 2029 2031 2040 2046 2047 2055 2056 và 2058 đây là những năm được tuổi xây nhà không phạm tam tai không phạm hoàng ốc không phạm kim lâu nhá đó thì cũng mong là cái video này hữu duyên với tuổi 1971 nam và nữ xem được cái video này sẽ giúp cho quý vị nhận biết được phong thủy hướng nhà xây của quý vị phong thủy bản mệnh của mình là gì phong thủy hướng nhà của mình là gì màu sắc phong thủy là gì năm nào được tuổi xây nhà đó khi đến với phong thủy nhà ở của phạm hướng thì luôn luôn cho quý vị được sự viên mãn đó thì cũng mong là quý vị á, yêu quý cái yêu quý cái kênh phong thủy của nhà ở của phạm hướng bằng cách đăng ký kênh ủng hộ và chia sẻ clip cho mọi người cùng biết nhé đó để phạm hướng ờ, sẽ tiếp tục ra những video khác cho quý vị về phong thủy nhỏ có liên quan đến phong thủy nhỏ đến bản mệnh của chúng ta của 12 con giáp có liên quan đến 12 con giáp Nha. thì thôi phòng hướng xin tạm dừng cái video tại đây nhé rồi xin chào tạm biệt quý vị